người yêu con thương con thật nhiều như trầu yêu mến cầu anh ơi hãy chăng em đang khóc hờn vì đôi ta lỡ làng trên vùng ăn năn xin anh hiểu rằng chị yêu mình anh em cam chịu chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đau phân số em thương để như an bài cho cuộc đời bên vì sao thế anh chắc một mình anh hiểu anh thường bảo rằng tình cánh